ngày hôm qua thì ờ, đề về 27 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 7 thì mình vẫn khuyên mọi người là tiếp tục vào cái bộ đề 02 này ngay ngày hôm sau thì ngày hôm nay đấy nó đã ra được con 02 rồi thì anh em nào nuôi cái bộ đề 02 này thì chiến thắng thì để lại cho mình một lượt like và một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé ngày hôm nay thì uh, ăn được con đề 02 và cái đường cầu lô khung của chúng ta là con 70 anh em nhé cũng ngày đầu tiên luôn ngày hôm qua thì à, mình cũng nhắc nhở cho anh em là lô khung của chúng ta rất chi là đỏ nhưng nó ra con 70 rồi thì anh em nào mà kết bạch thủ 07 thì chúng ta tiếp tục vào không thì chúng ta bỏ nó đi anh em nhé thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì có cái chạm 8 này và cái chạm à, 4 và bộ đề 12 ngày mai là ngày cuối anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé đó cái chạm 8 này của chúng ta thì à, mới được một ngày thôi chạm 4 của chúng ta ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi anh em nào mà đang nuôi hai cái chạm thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình ngày hôm nay thì trên kênh của chúng ta thì ăn được con 70 ăn được con uh, lô 70 này và con đề 02 trong bộ đề 02 anh em nhé đó quá là tuyệt vời rồi sực rỡ anh em nào mà thích ít số thì chúng ta chiến thắng được con 02 phải không ạ đó thì ăn được thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay thì mình cũng cảm ơn 425 người đã like video cho mình và 3.200 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được ờ, cả lô cả đề trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con ờ, bạch thủ lô 34 thôi ngày hôm nay thì về cái đường cầu đề của chúng ta thì mình bắt cho anh em là cái ờ, chạm 6 là nhiều nhưng mà chúng ta không ăn được đề nó về 02 cơ ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con bạch thủ lô 34 này thôi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 02 anh em nhé thì chúng ta ăn được cái đầu không này đó, anh em có thể qua bên này anh em tham khảo cho mình ấn like và đăng ký kênh anh em nhé đó soi cầu 666 đây là cái biểu tượng chính của kênh anh em có thể đã sang à, tham khảo thêm anh em nhé kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em về lô đề lui thôi anh em nào thích ngày thì sang bên này lô đề lui thì ở kênh mình anh em nhé rồi ok thì cũng không muốn là mất nhiều cái thời gian của anh em nữa mình chia sẻ cho em cái bộ đề còn à, chạm thì chúng ta có hai cái chạm ngày hôm nay một cái bộ đề nữa của chúng ta thì chạy khá là ổn anh em để ý luôn đây cho mình này thứ, thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 này ở giải nhì và giải 5 chúng ta lấy con đầu tiên con số thứ hai và con số cuối cùng ở giải nhì và giải năm anh em nhé chúng ta có đề lùi tuần thứ tư bộ đề bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư thì chúng ta đề về 94 thì chúng ta đã ăn được con đề 94 này trong bộ đề 44 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 thì chúng ta có bộ đề 14 này Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba này sang ngày thứ tư thì chúng ta đã ăn được con 41 này anh em nhé 41 trong bộ đề 14 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ hai này thứ ba này đề về 41 tiếp này thứ tư ngày 15 tháng 2 của chúng ta thì có bộ đề 02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 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ ba này thứ tư đề về 57 này tiếp tục ăn được con 57 trong bộ đề 02 tiếp tục cái đường cầu này thứ tư ngày 22 tháng 2 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này 797 để chúng ta nuôi tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 này anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì nó chỉ là cái bộ đề thôi thì nó khá là ổn anh em cũng có thể là tham khảo cho mình nó chạy ngày thứ 5 là nó đã ra rồi nên là anh em để ý giúp mình thì cái tuần này của chúng ta thì có bộ đề 23 này bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 này chúng ta có 8 số để chúng ta lui đến thứ tư tuần sau anh em nhé bộ đề 23 đó thì cái cá nhân của mình thì không bắt chạm cho anh em nữa chạm thì kết cái chạm 3 cơ nhưng chúng ta đang nuôi cái chạm 4 và cái chạm 8 thì thôi anh em nuôi cái bộ đề 23 này cho mình kết hợp với cái chạm 8 của chúng ta thì nó ở đây thì nó cũng bớt đi được bốn số anh em nhé đó kết hợp vào đây là cái đường cầu đài lôi tuần nô cung ban ngày của chúng ta thì anh em đã ý luôn đây cho mình này thứ tư lô khung của chúng ta gần đây thì khá là ok phải không ạ nhưng ngày hôm qua thì mình bậu là những cái đường cầu nó ra ngày thứ ba thì anh em cũng để lui được như nó toàn ra ngày một thôi chúng ta đang đỏ thì chúng ta tự tin lên thứ tư ngày mùng 1 tháng 2 thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này cặp 272 này mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 27 anh em nhé ăn được con 27 này 27 của chúng ta về ở cái giải nhì này ăn ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 535 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 53 này anh em nhé 53 của chúng ta 53 của chúng ta về ở dãy 3 này thì chúng ta ăn ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 15 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 6336 anh em nhé để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 36 này anh em nhé 36 của chúng ta về ở dãy 5 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần <coughs> thứ 6 này thứ bảy này chủ nhật thứ hai thứ tư ngày 22 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 232 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 32 này anh em nhé 32 của chúng ta về ở giải 5 này thì đường cầu này khá là đẹp anh em nào mà chơi lô khung thì anh em để ý cho mình thì mình cũng nhắc lại nó đang đỏ để chúng ta có thể thoải mái vào tiền được anh em nhé đừng có đánh to quá là được đánh 50 điểm thì chúng ta cũng chỉ đánh có 50 điểm thôi đừng có tham lam làm gì cả cái này thì nó chơi lâu dài chúng chúng ta không thể chơi vội được anh em nhé kể cả độ hay không thì đấy là theo cái cách đánh của mình thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 9779 anh em nhé 979 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé